chào cả nhà nhé anh em mình à, đang có mặt tại hẻm 153 đường Quỳnh Trúc Kháng nha ở trong đây là có mấy hộ em anh ơi 19 19 hả? Vậy xin 19 phần hả? Vậy ờ, chuyển ờ, chuyển xuống đi, rau ờ, chuyển cho rau uh, rau chuyển gấp đôi đi, mỗi người hai bịch rau đi. Rau có thì cô dặn mấy cái cô đó em con nha, có cái xả xà lách đó để sáng giờ nó hơi úng tí xíu. Còn mấy khác thì mình dùng được, người gửi cho hai bịch rau luôn. Dạ thì ưu tiên cho mấy cây nhà trọ ở trong sao á. để không bạn hết đâu nhiều lắm ơi ở đâu sau lưng này nếu đi được thì ngồi à, anh vô cho luôn cũng được đi đường nào đi đường sau á đi, có được phải không rồi à, bọc ngược ra ngoài lại ờ ok vậy hồi nữa đi dọc ra sao luôn 25 dạ dạ 25 rồi cảm ơn anh 30 thương quá à. miếng thôi em à, có thứ gì chốt tiếp hy vọng là đừng học lên thêm chút còn nữa cảm ơn nha cảm ơn nha ba bọc nữa ba bọc nữa cái đó cái đó cũng của người ta cho người ta cho anh em đưa chia lại cảm ơn anh yêu đây cái này của tao không rồi à, lấy uh, mì với uh, trứng nước tương á cũng uh, à, 19 phần luôn với lại lấy 19 bao gạo để để để, để đại dưới đi còn hồi nữa rồi nhờ ờ, mấy ờ, ở đây nè chuyển vô dùm nha mười mười để, để mé đại đi bốn bông nữa dụng nước đó nha Ồ, một được, bảy, bảy thứ bảy không bà Bật ra đường này, đường câu. Ở trong đây ờ, mình gửi cho mấy hộ ở phía trong nha Đại diện ờ, nhận 19 phần Thấy không, 15 rồi đó 4 phần nữa, 4 phần nữa đủ Rồi ok, đủ rồi phải không? Rồi mình ginh vô được đó. Ginh vô. Cái này là mình chia cho giải trọ nào vậy cô? À, vợ của chú Tài hả? Ờ, <laughs> cô là vợ chú Tài đó. Ờ cô vợ chú Tài biết rồi. Hồi chia ra giùm con nha. Đi với Hải à cái hẻm hút đường ở phía sau phải không phía dạ, sau đó anh dạ, biết đường rồi cái hẻm này tự nhiên lâu quá không đi Hồi nhỏ đi hoài mà giờ dạo này lâu quá không đi không nhớ Phải dạ, em lấy nón kìa. Ừ, chào bạn giác ngộ nha Đúng rồi, đi nữa kìa, quay đầu Quay đầu, quay đầu anh, anh, anh. han có gì rau á hồi sáng nó có xà lách á xà lách thì nhiều khi nó sợ nó hơi bị úng á rồi thì mình có gì mình bỏ đó ra nha rồi mỗi người hai bịch luôn á cái đó em để lại tới uh, ờ, 38 phần đó rồi thôi vậy tụi em đi nha dạ dạ à, đây là hẻm 153 đường Quỳnh Thúc Kháng nha chợ An Nghiệp nha cô chú anh chị dòng ra phía sau phía sau của hẻm 153 này nữa đây là mình vòng ở phía trước giờ mình chơi bọc đầu bọc đuôi luôn phía sau thì theo như là mấy anh ở bên khu vực này nói là còn 5 ờ, phần nữa 5 hộ nữa rồi để ờ, lợi phước lên xe các. ok ok lên đường chiều giờ ờ, <laughs> anh bận nhiều việc quá tới giờ mới ờ, có thời gian 153 đầu rồi à, giờ mình bọc qua đít kê một vỏ vụ mấy ca đó thì em cứ việc lên ờ, mấy cái trang ờ, em ờ, xem nha em có cập nhật hết trơn nha với lại xem thời sự thường cũng hay có cập nhật rồi mình chuẩn bị bọc qua phía sau của hẻm 153 phía sau phía trước gì cũng không biết nữa nhưng mà thường cái hẻm thì nó có hai đầu này nè đừng qua mé bên đây đây là đường Mậu Thân Cần Thơ ổn chưa anh muốn ổn thì ổn mà em không muốn không là không à ổn hay không là do mình đó đây xích đạn xích đạn anh chịu giờ lu bu anh không có coi được ờ, bao nhiêu ca nữa với lại nói chung là anh cũng không quan tâm tới mấy giết rồi anh cũng không quan tâm tới là bao nhiêu ca nữa khi nào rảnh gỏi thì anh mới coi thôi nhiều nhiều việc lu bu lo đi ờ, gom hàng với lại ờ, vô hàng cho bà con không chỗ nào chỗ nào minh 7 phần lấy uh, mỗi người ờ, hai ba bịch rau gì đi cũng được với uh, ờ, 7 bịch gạo Quỳnh Thúc Kháng hẻm 89 có bị không anh? Anh cũng không biết nữa em ơi. Hẻm 89 anh cũng không biết có bị không nữa. Không có bị gì 89 không. Không rồi không em ơi theo như mấy anh khu vực ở đây nói không có bị gì hết Điện ơi chị Hà ơi anh Kêu Nói nghe tới gì kìa bác ơi rồi kìa Đủ chưa? mì đủ chưa? Đủ rồi, mì đủ rồi mì. Còn rau đủ chưa? Đủ, luôn rồi phải không? Ừ. Rồi vậy đây phát giùm anh nha ờ, Minh Dạ rồi ok anh Dạ rồi cảm ơn ha Rồi rồi ok gửi cho bà con giùm anh nha Dạ rồi cảm ơn rồi để giờ mình coi coi tiếp tục à, đi đâu nữa giờ mình tắt máy một cái xịt ké miếng mày cái này vai xài không có cột rồi nè quá được luôn đẩy này lên cái cổ yếu nổi đẩy đi mày nổi rồi để phước xem lịch nha có gì chút nữa phước sẽ à, livestream tiếp cho cô chú anh chị xem giờ để phút tắt máy cái à